the answers to the universe. Waiting for someone to wake me up. Tell me that this is all just a dream. I'm still waiting, waiting for a different sign. Waiting for someone to take me you by me. girls with their nails done girls with their nails done now. nó chỉ ăn rau thôi hả? Nó ăn rau, đặc biệt là nó ăn rau, nó tu mà à. I wanna see the light Trời, cái gì rồi? Ở đâu đây? Thấy bà cái bán kia mới để chùa ở trên cái cái gạch đẹp đó à, siêu thú quý hiếm Việt Nam đó nha cho nó ăn gì cả rùa này không phải rùa bình thường đâu nha da nó mềm anh ơi cầm hủ cầm hủ đi bể bể chết luôn No! No two gloves in! No! Please! Please! No! Hmm. Why? hả ờ cái ao bự dữ vậy cái suối hả không đem xuống cho nó xuống luôn đem sát cho nó đâu thích nước đâu quăng xuống dưới bao quăng xuống nó cũng bơi lên bờ ăn xuống liền chứ đâu à, cho em này xuống luôn ok bơi qua sông liền thấy không vậy đẹp không xuống thôi xuống xuống xuống quay theo bà đi đi đi con kia hai con lạc nó tiêu rồi <laughs> hả đó thấy rồi nó thấy rồi con kia bơi lẹ liền phải không hồi nó thấy nó sáp lại à